hello hello các em à không tôi hello cô xuân thôi <laughs> hôm nay à, hôm nay gọi là bất chợt à, lên mạng à, xã hội thấy rằng là học sinh bây giờ có nhiều cái ngôn ngữ đặc biệt đặc biệt các là ngôn ngữ liên quan đến tiếng anh oh. tôi muốn gọi là tham khảo ý kiến của cô hoàng xuân xem cô có đủ tuổi tin không để trả lời những cái câu uh, liên quan đến tiếng Anh. Oh. nếu mà tôi đọc tiếng Anh không được thì tôi đọc bằng tiếng Việt. Ý thầy là nhiều khi thầy các bạn ấy nhắn tin với nhau đúng không? Đúng thì rồi. các bạn ấy có sử dụng một số những cái ờ, ký hiệu viết tắt đúng không thầy? Ừ. Ừ. Đúng rồi, ví dụ nhưng có cái từ mà tôi hiểu nghĩa mà tôi không biết đấy là từ gì. Ừ. Đó là what the fuck. <laughs> cái cái chỗ này là phải bíp bíp đấy thầy ạ. À chỗ này bíp bíp. Ờ. Thôi cái này chắc là mọi người hiểu rồi thì chúng ta chuyển sang cái từ khác. À, ví dụ những cái từ khác ví dụ là nó nó nó BTW Ờ. BTW không biết là là cái gì cả. Ừ. Từ đây, đấy. Đây này, đây là BTW. Ờ. Đọc lướt qua tưởng biên tập viên nhưng không phải. Đây là tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Cô giải nghĩa giúp ạ. Từ này chính là viết tắt của by the way. <coughs> by the way. Nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó được dùng khi mà chúng ta đang trò chuyện đúng không? À. Thế sau đó tự nhiên em nghĩ ra một cái gì đấy à. chúng ta đang chúng ta đang nói về một câu chuyện nào đó đúng không? Sao tự nhiên em nghĩ ra một cái gì đó mà nó không liên quan đến câu chuyện chúng ta đang nói. À. Đấy thì em sẽ nói là oh by the way. Nhìn chung là đau đầu lắm tiếng Việt <laughs> nhanh. <laughs> nói chung by the way có nghĩa à, à mà này, à mà này anh này. À mà này, à, à ừ. mà này nói như thế có phải dễ không? Rồi ờ, cô ý thứ hai cô chuẩn. À, có một cái từ nữa mà nhìn ở đây là toàn tôi toàn nghĩ đến tiếng Việt thì đấy là thầy có đầu óc đen tối eo ấu eo tức là lố lờ lố lờ là game ờ, ai chả biết game vậy đây tiếng anh là gì ồ oh, cái từ này á thế thầy nghĩ trong tiếng việt là gì vậy tiếng việt là chỉ ấy thôi tiếng việt là chỉ là lố lờ thôi lố lờ cái này cũng là một cái ờ, ký hiệu viết tắt trong tin nhắn của các bạn lol à ừ, gọi ờ, tiếng anh gọi là lol thế thì cái này là viết tắt của từ laugh out loud laugh laugh cười á à cười là cười to nói chung là ừ từ này à, có à, nghĩa là to. kiểu cười to như cười... cô duân lúc nãy gọi là lớ <laughs> là đấy cũng kiểu như kiểu ui buồn cười thế đấy cái <laughs> là, như cái này là sử dụng trong ngôn ngữ kiểu chat chít nhá à chat chít tức ừ. không, không, không, thì nó thể hiện là ui tao đang buồn cười làm đây đấy ờ, kiểu thế nhưng mà chúng ta toàn nghĩ cái này là từ đặc biệt đúng không <laughs> chỉ có những ai đầu óc đen tối như thế mình không ạ à, không ạ à. chúng tôi chơi thấy uh, trẻ đang ờ, chơi game lớ là không biết lớ là là gì thì tôi sẽ hỏi cái bạn chơi game sau à, có một từ nữa tôi cũng rất là băn khoăn có những từ tôi biết đấy ví dụ như là à, f to f đấy mặt đối mặt không à. mặt đối mặt không cần phải nói tiếng anh nữa thì toàn biết thì theo thầy mặt đối mặt là gì face to face oh. <laughs> thầy giỏi nhở thầy oh. giỏi các em nhở nhưng mà có cái từ mà tôi chỉ nghĩ đến rượu thôi x x o x o so so <laughs> nhìn trong cái chai rượu à, à đúng rồi đúng rồi ờ, so, so. đúng rồi ừ, có cảnh nhá là tên một loại rượu đúng không loại rượu xo đấy loại rượu đặc biệt của của của nước ngoài đấy ừ. thế thì à, tiếng anh là gì ạ đây cũng là một cái ký hiệu rất là hay cái này thì thường dùng à, cái này thường dùng khi mà kiểu sau sau khi mà chat chít xong kiểu tạm biệt ấy bắt đầu xo xo nữa <laughs> nhầm nhầm rồi không phải tạm biệt tạm biệt với cái là mệt đấy ạ không thể ờ, được ờ, nói chung cái này là nói nói chung cái này có nghĩa là hugs and kisses ừ hugs and kisses có nghĩa là ôm và hôn đấy chúng ta sẽ thôi nhá, um, hôm nay không để mô mô nha <laughs> thôi nha thôi vâng cái này có thể để cuối thư hoặc là ở cuối có, một cái có um, một từ thầy toàn dịch được không phải là pmg là trọng lượng đâu đây là ống oh my god Ôi, ngạc nhiên thầy ngạc nhiên tôi là oh my god oh my god ừ, kiểu thế hoặc là cái từ này người ta cũng có thể nói là omg có một từ nữa là không tôi cũng không biết là hay ký hiệu ở trong uh, tin nhắn uh, hoặc là cái caption ấy hình như cái, cái, cái từ này đúng không ạ tái bút tái bút nó tại nghĩa là tái bút về từ này cũng có có có phải kia tạo hiệu là tái bút đúng không ạ đúng rồi Ủa, cũng là tái bút vậy quan trọng là từ này là gì à cái từ này là viết tắt của postscript postscript ừ. thực ra là mình dùng rất là nhiều không <laughs> hiểu tại sao mình dùng từ đấy mình cái nào là ps cũng được dùng theo thói ừ. quen Nói chung là vâng. kể cả mình nói tiếng Anh thì mình vẫn nói là PS. PS. Nó có nghĩa là tái bút thế thôi. Thì nó là viết tắt của postscript. Thôi không cần hiểu, tái bút. Chấm hết. <laughs> Thêm một vài từ nữa ạ. À, tôi đọc cái từ này tôi toàn YOLO, YOLO. À. Tôi tôi cứ nghĩ là hãng cái hãng hãng áo. Em lại tưởng là sữa chua. Hãng à, sữa YOLO chua. đúng rồi. YOLO, YOLO sữa chua. <laughs> Mà không hiểu nó là gì. Ừ, cái này là một khẩu hiệu của các bạn trẻ đấy Cái này là You này you. Only này You Ôi giời, tiếng Anh chuẩn không? Ừ, sau đó là Sống là từ sống là từ gì? À... Sống Sống à? Ừ Từ sống ấy, sống ở trên đời này ấy, sống á <laughs> Không phải là live nhá Live, đúng live. không? Và... Đây có nghĩa là trực tiếp nữa đấy Ờ đúng rồi, không phải là nghĩa là trực tiếp. Nói chung là ừ, ok, nếu mà là tính từ ấy, đúng không? Hoặc là trạng từ ừ, là trực à. tiếp. Thế còn cái này là gì nhỉ? Đang hỏi cô đấy. Once. Once. Tưởng thầy biết. Đúng không? Bảo, à. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. You only live once. Có nghĩa là, là gì hả thầy? Có nghĩa là chỉ một lần sống trên đời. Ừ, bạn chỉ sống có một lần thôi. À. Ừ bạn chỉ sống có một lần thôi có Ô. nghĩa là đây là một cái câu khẩu hiệu ý Tóm nói lại rằng là, là sống có một lần thôi cho nên là ăn chơi thoải mái đi tẹt ga đi tẹt ga đi <laughs> thầy mà khuyên các em học sinh thấy là chết dở ấy các các bộ phụ huynh vào thế là mắng chết dở này Còn câu nếu... này có nghĩa là gì mình làm gì cũng phải làm hết mình đúng không à, à sống mình, hết mình sống hết mình nhưng mình... mà, mà sống hết mình với mục đích cao đẹp chứ không phải là sống hết mình theo cái nghĩa buông thả ừ. à. đấy mình phải uh, học hết mình này làm việc hết mình này chơi hết mình này kiểu như thế à, còn một từ nữa là rất nhiều, dễ nhiều bạn à, nhầm lẫn à, đó là từ à, tôi cứ tưởng là hand là là tay biết từ viết tắt của cái gì ạ cái này ờ, cái này nghĩa là have a nice day tức là chúc mừng à, chúc một ngày à, tốt, tốt lành, Ừ. À. chúc một ngày tốt lành kiểu tốt lành tốt lành chứ không phải đưa tay đưa tay, đưa tay đây, đây đưa tay đây đưa tay đây nào đưa tay đây nào <laughs> đưa tay đây nào à, một từ nữa mà chúng tôi nhầm sang cái mã OTP à, không phải ờ đúng rồi OTP mà OTP um, là cái gì thế thầy mà OTP mà ngân hàng gửi vào để chúng ta xác minh để chuyển khoản cho người khác à ừ, đúng rồi thằng nào nghe quen quen nhưng mà không biết có phải đúng theo nghĩa như thế không ạ cái mã OTP ừ, có thể nhưng mà ở đây nếu mà theo ngôn ngữ các bạn tuổi tin thì nó có thể có nghĩa là on the phone On the phone. On the phone có nghĩa là, là đang bận nhá, đang bận, đang nói chuyện điện thoại nhá. Đang nói chuyện điện thoại, không nói tí nữa quay lại sau nhá. Kiểu mình đang chat đúng không? Thì bạn mình đang hỏi cái gì đấy, xong mình đang bận nói chuyện điện thoại. Nhớ đấy. là khi mà người ta comment này thì đừng nhắn luôn cái mã ngân hàng gửi nhá. <laughs> ngân hàng gửi về là gửi gọi luôn gửi luôn không được rồi. Tôi đang bận nghe điện thoại, lúc khác gọi lại. À, một cái từ nữa mà trong vật lý của tôi là tôi mới nhìn thấy tưởng là từ sai tầm tức là một cái ký hiệu nhưng không phải à, cái này là viết tắt của cái gì nhỉ không biết à cô không biết đấy S là ừ. S Y S S Y S từ này là viết tắt của gì C C U You soon à đúng rồi đúng rồi see you soon see you soon sớm gặp lại đúng rồi thế còn một cái cụm từ là see you later nữa thì có biết không không see you later see này you này later này không no no no no cái tắt của C à C C à. U U No no no no U U chữ U à gì ạ đúng rồi sau đó số 8 à sau đó chữ error là gì đấy cũng là see you later à, à, tức là cũng vẫn cùng nghĩa với anh này ừ. see you soon see you later ừ. gặp lại sau nhá để gặp lại sau đây là sớm gặp lại hai cái khác gặp see nhau. you later ừ, see you later còn thiếu cái chữ l ở đây này Đấy, see you later. Như thế là hôm nay ờ, thầy Toàn ờ, Thầy Toàn cũng biết nhiều thứ phết nhỉ? Biết nhiều thứ, tức là cũng tuổi tin đấy, mặc dù tuổi hơi cao nhưng mà phong cách vẫn còn tin lắm. Nhiều từ biết, nhưng mà chỗ này đừng nhầm, XO, XO đừng nhầm với XX nha. Ờ, nhiều từ như thế là hôm nay cô Hoàng Xuân đã giúp cho chúng ta một số cái gọi là viết tắt này viết tắt trong tiếng Anh một trong quá trình ký là, hiệu viết tắt à, chat, chat sheet chat sheet hoặc là wow. gửi tin nhắn cái này không phải mỗi tuổi tin đâu cô nói tuổi tin là sai lầm tôi hết tuổi tin mà vẫn cứ dùng thầy á thầy dùng với ai vậy chuẩn bị dùng với cô Sơn <laughs> à, hy vọng rằng chúng ta đều hiểu những cái ngôn ngữ này để có thể chat sheet một cách nhanh chóng à, và hy vọng rằng chúng ta học ngày càng tốt hơn tiếng Anh để biết thêm về nhiều thứ trong đó có việc là viết tắt và ừ. chúc cho cô hoàng Xuân và học sinh của cô học tiếng Anh ngày càng tự tin và điểm số thành tích luôn luôn bùng nổ tiếp theo trong ừ, giai đoạn tới. Cảm ơn thầy nhá Và nếu như mà chúng ta muốn thầy Toản hướng dẫn chúng ta thêm những cái ký hiệu viết tắt như thế này nữa thì chúng ta hãy nhớ nhớ gì Physics bài vật lý. <laughs> Physics bài vật lý à, được rồi. <laughs> cái gì? Chúng tôi sẽ dạy tiếng Anh uh, vật lý bằng tiếng Anh. Thì Physics bài English. Đó. Ok, rồi. Và, ờ, và thực ra là có rất là nhiều học sinh muốn cô Xuân đưa ra một số cái cái cái video liên quan đến hướng dẫn phát âm rồi là ờ. thì cô sẽ uh, hy vọng rằng cô sẽ à, tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi có những cái buổi uh, training trực tiếp như thế à không training uh, trên mạng để cho các bạn có có cái tự tin trong thế thì hôm nào chúng ta lại làm một cái video nữa để thử thách thầy toản phát âm xem thế nào nhá xem thầy toản với cả các em học sinh thì muốn một cái từ như vậy thì ai sẽ ai sẽ phát âm chuẩn hơn cô hứa rồi và hy vọng rằng chúng ta sẽ đến với cái à, video tiếp và nếu như chúng ta mong sớm, chờ một cái sớm, video sớm. như vậy sớm thì chúng ta hãy nhớ và những vấn đề cần cần cần cần cô Xuân hỗ trợ môn tiếng Anh chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi comment bên dưới cái à, video này để cô Xuân sắp xếp thời gian và giúp đỡ thầy trò chúng ta để gần gũi hơn môn vật lý môn tiếng Anh và học sinh tự tin hơn để thi cử xin chào tạm biệt các em chào các em nha bye bye